Phước sẽ tư vấn với mọi người về cái chính sách à, gọi là à, thanh toán của dự án Nova ha rồi thanh toán như thế nào vậy à, Phước thanh toán này. rồi phương thức thanh toán Nó sẽ hả? có hai phương thức thanh toán đây hai phương thức thanh toán ừ. là cái này là khu khu hai nha là cái shop house á em đâu nói shop house nhé vâng shop house nếu mà giờ anh mua đi thì nó có hai phương thức thanh toán một là thanh toán chuẩn hai là thanh toán vay vâng đa phần là khách hàng đều chọn cái này nhưng mà em sẽ nói hai cái thứ nhất nếu mà anh có dòng tài chính anh xuống 50 phần trăm cọc 200 triệu trước xong rồi trong vòng 12 ngày anh xuống 30 phần trăm của cái con đó ký hợp đồng đặt cọc hay là ừ. hợp đồng mua bán đây. ở đây là thanh toán 30 phần trăm rồi là ký hợp đồng mua bán luôn rồi phải không không không đây nó có chữ ở đây mà à kể từ ngày đặt cọc là thanh toán tiếp 30 phần trăm phải không dạ đúng rồi à, đây là để là ký hợp đồng mua bán rồi là bao gồm ừ. cái tiền đặt cọc lúc đầu là coi dạ, như booking với đặt dạ, cọc lúc xác. đầu là 200 dạ, triệu dạ, rồi tiếp ha rồi đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 ừ. là 15 tháng 1 nó không có cái mẹ này qua rồi này phân tích cũ rồi à cái này phân tích cũ coi như khác. thời gian khoảng gian đây đi rồi rồi khoảng uh, ờ, 40% nữa rồi 40% đi đến rồi. Uh, tháng 12 khoảng uh, tháng 12 2022 đi à. khoảng đi tháng 12 năm hôm nay năm nay luôn á năm nay tại vì không shop house đã xây dựng xong rồi à những cái căn à. shop house à đang mình đang nói cái chính sách của shop house phải không ừ, chính sách shop house là phần trăm còn rồi. nếu mà vay thì anh chỉ cần xuống 5% à, xuống 5% Xong rồi, thôi à, anh xuống thêm 25% nữa là đợt sau á đợt sau á rồi. đợt sau là nó cách trong khoảng tầm uh, À, đâu rồi? À, 10, 10, 10 đến 15 ngày rồi. 25% rồi bắt đầu ngân hàng giải ngân 65% à, coi như ngân hàng sẽ giải ngân hết vào cái số tiền cho, cho chủ đầu tư luôn và có cái gọi là ân hạn lãi gốc hoặc cái là à, gọi là chương trình giảm chiết khấu à, cái cái lãi suất gì hay không hay là bắt đầu thời điểm này nhận nhà là bên mình phải đóng đóng đóng lãi suất luôn rồi ừ. không là bên uh, này nó có để dưới này nè Ừ. là ngân hàng liên kết đúng không công ty sẽ hỗ trợ tối đa là 8,5% đến ừ. năm có nghĩa là hỗ trợ ân hàng gốc à. và lãi đến có là đến khi nhận nhà mà xuất house bây giờ nó nhận nhà rồi nên là không có hỗ trợ nữa nè à vậy hà là bây giờ là nhận vào là kinh doanh và là có có có lợi nhuận luôn là Ví được chia sẻ lợi nhuận luôn phải không? Đầu năm nay đi ừ. là xuất house người ta chưa có bằng giao, chưa có ừ. nhận nhà thì ừ. sẽ áp dụng chính sách là đến thời gian nhận nhà rồi tầm 12 tháng. Ừ. Đấy thì hiện tại bây giờ xuất house đã bằng giao xong rồi. Ừ. À. À, okay đây là phương thức thanh toán của, của cái những cái nhà phố và biệt thự biệt thự phải không rồi. rồi của uh, dự án Nova uh, à, Hồ Tràm đó. đó xuống này với cái phân khu này lấy tên là gì Tropicana Tropicana Tropicana okay. thuộc của Novoworld Hồ Tràm rồi chính sách của nó là về ưu đãi nè là được chiếc khấu 100 triệu à, là bữa nay ở dự án nè là rồi. biết 100 triệu nữa nè rồi. rồi cổ đông nếm Nova là lên sàn chứng khoán à. nên nếu mà anh sở hữu cổ phiếu của Nova ừ. thì ừ. anh sẽ được chiếc khấu thêm ở đây rồi như ưu đãi đây ok ở đây ưu đãi đây tùy theo mức ưu đãi theo rồi. thời gian hiện tại thời gian mình nằm ở đây là 140 rồi rồi thêm nữa là cái uh, dịch vụ của Nova ừ. là những cái fmb nè City Dream nè spa nè hotel resort nè Nova ờ, góp nè rồi dịch vụ du thuyền tổng trị giá rơi tầm 100 200 400 600 ừ, tùy theo hình thức thanh toán phải không không à, cái này á, là tùy theo cái hạng thẻ của khách hàng à thẻ bạc có nghĩa là thẻ... ví dụ anh mua một căn hai căn ba căn trước đó của Nova rồi anh sẽ có một hạng tải riêng à, Le rồi. level của anh sẽ khác rồi. thì level cao nhất là 600 triệu rồi level ok 100, lấy 100 đi ha 100 rồi. rồi cái đây là gói ưu đãi của Nova ừ. là bữa nay nè cái gói này nè là dành cho những khách hàng nào đã sở hữu Nova rồi ừ. là những cái căn hộ Sài Gòn rồi á mà chưa ừ. sở hữu của dòng của nghỉ dưỡng thì sẽ được ừ. chiết khấu 5% ừ. nhưng mà ngày ngày hôm nay thì như nãy em nói ừ. cái này vẫn áp dụng nhưng hết ngày hôm nay cái này sẽ đóng lại à rồi ok rồi ngoài rồi <clears throat> khách cũ ừ, và khi ta ôm hay gót gì đó là khách có level nè ừ. có level nè nhưng mà mình khách mới thì mình sẽ lấy một phần trăm ừ, trên tổng giá tổng giá rồi ưu đãi thanh toán nhanh thanh toán nhanh ở đây thanh toán phương án là xuống 50 phần trăm luôn 50 phần trăm luôn phần trăm chỉ khấu 10 phần trăm luôn đúng rồi ok rồi bây giờ đó là thanh toán là cụ thể hơn là anh có thể mất xích chứ kia rồi bên này thì có ba thứ thanh toán chuẩn ừ. nhanh và ngân và ngân hàng à, ừ. chuẩn là xuống 20 ừ. xong rồi xuống 10 ừ. xong rồi bắt đầu là 20 ngày kể từ sanh táo được hai đến ngày đến năm sau tháng 2 năm sau ta đóng 10 phần trăm à. tháng đầu cách 3 tháng thanh toán 5 phần trăm cứ 3 tháng thanh toán 5 phần trăm 3 tháng thanh toán 10 phần trăm nữa ở đây nè 3 tháng 3 tháng thanh toán 10 phần trăm rồi đó đến cái đợt mà đầu năm 2023 á, ừ. là thanh toán 25 phần trăm là dự, dự kiến là 2023 là bàn giao à, căn à, dạ, đúng. căn những căn biệt dạ, thự này rồi. phải không? Dự kiến là đầu năm 2023 là sẽ bàn giao sản phẩm. Nó ghi ừ. rõ đây. À. Nhưng mà sẽ cộng trừ 6 tháng. Ừ, ừ, không quá, rồi. không quá. Ok. Rồi, à, khi mà ra sổ thì mình đóng thêm 5% nữa. Khi nào ra sổ thì mình mới đóng nha. Rồi. Tổng là 100% rồi. Thanh toán nhanh. Rồi. Chỉ có 10%. Rồi. Xuống 50%. À. Xuống thêm 10%. Rồi. Đến tháng 2 năm 2022 năm sau á à. Ừ. 10 phần trăm ừ. rồi 3 tháng thanh toán 10 phần trăm rồi nó cứ như vậy rồi đặc biệt là cái vay ở đây vay ngân hàng thì anh chỉ cần xuống 5 phần trăm ừ. là ký hợp đồng mua bán mua bán luôn rồi à, còn lại ngân hàng triệu rồi rồi rồi bắt đầu là năm sau à, bắt đầu anh xuống thành 10 phần trăm cho em à. là 15 phần trăm bắt buộc xuống 15 phần trăm nhưng đặc biệt ở đây nó hay chỗ này nè em không biết là ở dưới này như thế nào thường thường nếu muốn ngân hàng giải ngân phải thiếu đủ 40 phần trăm à đúng rồi có độ bán thì ngân hàng mới giải ngân đúng nhưng rồi. đối với Nova là một tập đoàn lớn ừ. thì anh chỉ cần xuống 15 phần trăm anh ấy 15 phần trăm là ngân hàng giải ngân 40 phần trăm luôn rồi chính xác 40 phần trăm còn và... lại những cái kia là mình sẽ thanh toán dần đặc biệt đặc đúng rồi đặc biệt 40 phần trăm này thì anh sẽ được ăn hàng gốc và lãi đến khi nhận nhà không à. đóng tiền gốc cũng không đóng tiền lãi tiền gốc là ngân hàng tiền lãi chủ tôi trả đúng rồi rồi quá hay luôn đến uh, tháng 2 năm 2022 xuống 5 phần trăm 5 ừ. phần trăm 5 phần trăm 15%, 15%, 30%. Ừ. Có nghĩa là 30% cho khách hàng á đối với căn hộ á là khi mà đóng số 30% á là một cục. Rồi. Còn cái này là 30% nó chia thành nhiều đợt, tính nhiều ra đợt. là một năm luôn rồi. 30% mà chia ra một năm. Một năm đúng rồi. Rất là dài. Đây. À. Rất là dài. Rồi đến ờ, đầu năm 2023 lúc mà nhận nhà á, à. thì anh xuống 25%. Nhưng mà đợt này ngân hàng sẽ hỏi lại anh lần nữa anh có muốn vay nữa hay không à. nếu mà anh vay thì ngân hàng ở đây nó sẽ giảm ngân trên thêm 25 phần trăm nữa wow. là mặc định anh là 65 phần trăm còn nếu anh không vay thì anh trả luôn trả tiền mặt trả tiền mặt rồi anh tắt à. toán luôn cái này rồi đặc biệt nhé anh trả tiền mặt cái này em ví dụ nha ừ. căn 10 tỷ tới đợt này ở bàn giao nhà ừ. là hai năm sau hai tỷ rưỡi căn đó nó lên đúng là hai tỷ rưỡi ừ. là coi như lời được 500 ừ. nếu mà Liệu. thì anh không muốn ở nữa à. anh muốn bán lấy lời luôn à. thì á, là anh bán luôn có đầu là anh chỉ cần chịu phí phạt tất toán của 40% thôi đúng không ừ, hiểu hiểu hiểu phí phạt tất toán nó rơi vào tầm 2% đúng rồi trên tổng số tiền giải ngân đúng rồi, rồi. nhưng Nova hai cái chỗ bây giờ cái phí đó Nova trả luôn không phạt không luôn không phạt luôn không mất luôn có nghĩa là Nova trả chứ không phải là không phạt à, có rồi. phạt nhưng hỗ Nova trợ lãi suất trợ lãi nếu mà muốn bán ra sản phẩm luôn đúng rồi hỗ trợ tất toán đó là tất à, toán khoản vay tất toán khoản vay luôn đúng rồi đúng rồi quá hay là Nova đang có chính sách đó ưu đãi cho khách hàng tại vì à. Nova muốn liên kết với khách hàng là mật thiết thân thiết ừ. nên Nova chịu luôn vấn đề này ừ. rồi khi nhận sổ thứ năm phần trăm xong ok nói, nói chung là cũng đơn giản nó giống giống những ừ. cái làm thôi à chính xác khác à. quá tuyệt vời rồi nhưng mà nó khác là nó khác về tất toán thôi tất toán ở đây nè với lại là 30 phần trăm này nè hai cái tại ừ. vì em cũng nói chung là em cũng làm cũng nhiều rồi nên ừ. em thấy chính sách này rất là tốt 30 phần trăm thanh toán theo từng đợt